sau bạn click bấm chọn lên đó, lúc này sẽ là một giao diện như này. Thì đây sẽ là bot Aerobe của dự án AutoStream nha, Ok thì bạn có thể quan sát thấy này là khi chúng ta hoàn thành xong Aerobe này thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được 200 đồng ALTO nha. Và 200 đồng này sẽ tương đương với 10 đô luôn nha. Và phần thưởng Aerobe sẽ được phân phối vào ví của chúng ta vào ngày 15 tháng 3 ha. Để bắt đầu làm Aerobe thì các bạn nhấn vào Start này. Kế tiếp các bạn sẽ nhấn vào Continue để tiếp tục cho mình ha. Ok, sau đó mình sẽ điền kết quả của phép tính này này, 75 chia 8 thì bằng 67 này. Thì ở đây sẽ lên các nhiệm vụ mà chúng ta sẽ làm nhá. Thì trước tiên ấy, các bạn thể quan sát đến này là các đối tác của AutoStream này là có Conflag Network và Avalanche nha. Cũng như là top 10 giới thiệu này, top 1 thì bạn sẽ được 3.000 đồng ALTO, top 2 đến top 10 thì bạn sẽ được 1.000 đồng ALTO ha rồi top 11 đến top 50 bây giờ top 51 đến top 100 và cuối cùng là top 101 đến top 200 thì bạn sẽ nhận được 200 đồng ALTOA Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta làm nhiệm vụ Aerobe này ha Ok thì ở đây sẽ có 5 nhiệm vụ chúng ta cần làm nhá để làm nhiệm vụ thì bạn nhấn vào đăng cho mình này rồi đầu tiên nhất chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh Telegram các bạn nhấn vào Out Channel này sau đó nhấn vào Join Channel ha Ok tiếp theo quay trở lại này và nhấn vào đăng này rồi tiếp theo các bạn sẽ tiến hành follow theo dõi Twitter này, cũng như là retweet lại bài đăng được ghim ha. Các bạn nhấn vào Twitter này. Kế tiếp nhấn vào open để mở này. Rồi sau đó nhấn vào theo dõi nha, tức là follow ấy. Ok, kéo xuống này. Thì ở đây sẽ có bài tweet đã ghim nha. Các bạn nhấn vào biểu tượng này để tiến hành tweet lại này. Cho nhấn vào tweet lại, tức là retweet cho mình ha. Rồi ok, sau đó quay trở lại và điền username tên người dùng bạn nhé. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng ạ? Các bạn nhấn vào hồ sơ này, tức là profile đấy. Rồi các bạn quan sát ở dưới tên này, ở đây sẽ có a còng hoàng xe này là username tên người dùng mình nhá. Các bạn bôi đen này, nhấp chuột phải này, chọn sao chép ha. Rồi quay trở lại này và sáng vào đây ha. Kế tiếp nhấn enter để gửi này. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ thành tham gia vào kênh Telegram quảng cáo này cũng như là follow Twitter. Mình sẽ nhấn vào Our Advertiser Channel này. Kế tiếp nhấn vào Join Channel ha. Rồi quay trở lại này. Sau đó chúng ta sẽ thành follow on Twitter ha. Nhấn vào theo dõi này. Quay trở lại và nhấn vào đăng ha. Ok, nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ thành nhập địa chỉ ví BF20 tức là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nha. Trên ví MetaMask này, hoặc ví Tronet hoặc ví Coin98ha. Ví dụ như đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask này. Đó, mình sẽ nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó quay trở lại này và dán vào ha thế nên tôi để gửi này thì ok bạn nào mà chưa biết cách tạo ví metamask ấy cũng như là thêm mạng bsc binance smart chain và ví metamask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video nha sau khi hoàn thành xong các nhiệm vụ rồi, thì lúc này sẽ có một thông báo là congratulations tức là chúc mừng bạn bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ Europe ha rồi thì ở đây sẽ có dữ liệu của bạn này là username tương người dùng Twitter này cũng như là địa chỉ ví BF20 BSC nha. Ngoài ra ở cuối này cũng sẽ có đường link giới thiệu bạn nha. Các bạn nhấp chuột phải này